Trong à, một phòng thí nghiệm thì có một ông thầy, ông ấy giảng về quá trình sâu hóa bướm thì à, chỉ vài tiếng nữa thì à, con bướm nó chui ra khỏi kén thì thầy nhắc nhở học sinh là không được em nào giúp con bướm này nó chui ra khỏi kén và sau đó thầy có việc ra ngoài sau khi ông thầy ông ra ngoài thì cả lớp ngồi chờ thì có hiện tượng đó chính là con bướm nó bắt đầu nó chui ra khỏi kén thì bỗng dưng có một anh chào học sinh rất là tốt bụng Anh thấy con à, bướm này nó chật vật Nó chui ra khỏi kén Thế anh chào học sinh này Anh mới phá tổ kén Và chỉ vài phút sau thì con bướm nó chết Và sau đó là ông thầy ông mới trở về lớp Thì cả lớp mới báo thì hình sự việc Và tiếp theo là ông thầy ông mới giảng Đó chính là khi con bướm nó đang nó cố gắng nó chui khỏi kén ấy, thì để con bướm nó sống sót và nó bay được thì không ai được tác động đến con bướm này đó chính là cái quy luật của tự nhiên và con bướm nó sẽ dùng sức mạnh nội lực của nó để nó đẩy nó khỏi kén thì lúc đó đôi cánh của con bướm nó mới khỏe mạnh và nó mới bay được nó mới sống sót được và cũng như trong cuộc sống của chúng ta à, như chị biết đó là có rất nhiều bậc cha mẹ sinh con ra mà không để đứa con này nó phát triển một cách tự nhiên luôn đi theo sau giúp đỡ hỗ trợ thì những đứa trẻ này nó hình thành một cái tính đó chính là tính ở dựa dẫm và ỉ lại nó sẽ không có sự nỗ lực và phát triển và vì vậy nỗ lực mới tạo nên sự thành công khi bạn nỗ lực không ngừng nghỉ thì thành công sẽ đến với bạn